tranh nhau có ta xiên trò chuyện xa nông do có lưu nè, Hãy subscribe cho có Ghiền Mì Gõ Để không bỏ xa những nè chỉ trong trắng tia yua trong nề nọ trên tàu nhỏ y lù trẻ, chỉ tàu hao y có để ua chê chỉ tàu tàu y cho hao kê chỉ tàu nó có lưu Chúa về Đó cứ nhỏ cho con Đó mô cứ chia Giá bỏ bà đua lo vì tranh Chúa Ý tu nên ly con Trên xa lũ thiết trên xa bò trẻ có tàu nhớ xì rè đại mu đế lon chê yo nhỏ nhỏ xin nhỏ nó nhón cho lưu của mùa mò cú nhỏ đỏ mò cú xia giá bò bà đua lọ vì tranh chúa ý tu nên ly con trên ra lũ thiết trên ra bò có tàu nhớ si dê dài mu đê lon chảy ua nhỏ nhỏ xin nhỏ nó nhón cho lưu của mùa